Khắp Đông Nam Á, ngả ngửa nói về kết quả Campuchia-Myanmar, chủ nhà sống chết dùng thủ đoạn đi vào bán kết. Cả U22 Myanmar lẫn Campuchia đều không có kết quả tốt trong hai trận đấu vừa qua. Myanmar đã phải nhận thất bại lên đến 0-5 trước Indo. Trận thua này không phải bất ngờ mà nằm trong dự đoán bởi Myanmar yếu hơn. Có chăng đội bóng này đã phải nhận thất bại quá đậm nên ít nhiều ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu cho cuộc đối đầu sắp tới. Trước khi bước vào những ngày nghỉ, Campuchia cũng đã gây thất vọng khi để Philippines cầm hòa trong phút chót. Cần biết rằng Philippines lại để Timor-Leste, nên việc đổi chủ nhà tuột mất hai điểm chắc chắn sẽ để lại sự tiếc nuối rất lớn. Mặc dù Myanmar là một đối thủ khó khăn, tuy nhiên người hâm mộ Đông Nam Á lại vô cùng bất ngờ khi vị huấn luyện viên đến lãnh đạo bóng đá Campuchia đều tỏ ra tự tin. Rất dễ để nói rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Tôi tự hào về cách mà các cầu thủ đã thể hiện. Chúng tôi làm việc hướng tới trận đấu phía trước. Vị huấn luyện viên Honda của Campuchia chia sẻ. Trong khi đó trên trang cá nhân, ông Sakoka đã tuyên bố từ chức ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia. U22 Campuchia đang sở hữu đội hình chất lượng tốt, tư duy bóng đá cũng như tinh thần chiến đấu được cải thiện rất nhiều trong thời gian Honda quản lý đội. Chính vì vậy tôi đặt hoàn toàn niềm tin trong đội bóng. Nếu Campuchia không thể vào bán kết, tôi sẽ từ chức, Chủ tịch bóng đá Campuchia cho biết. Có thể thấy đội chủ nhà đang vô cùng tự tin trước sở đấu. Nên nhớ Myanmar chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi. So sánh về chất lượng đội hình, Myanmar được đánh giá nhìn hơn chuyên môn. Chính vì vậy khán giả đang không hiểu Campuchia lấy tự tin ở đâu. Đang có rất nhiều giả thiết được đặt ra trước giờ bóng lăn, tuy nhiên nhiều ý kiến được người hâm mộ Đông Nam Á tán thành nhất, đó chính là việc chiến thắng nhờ hào quang của đội chủ nhà. Người hâm mộ Myanmar chia sẻ, Myanmar sẽ không có hy vọng, nhìn vào cách Chủ tịch Campuchia tuyên bố là đủ hiểu, Campuchia sẽ không tìm một cách nào để đứng tiếp. Người hâm mộ Indo cũng đã bình luận, U2 Myanmar không thể giành chiến thắng trước đội chủ nhà trong tình cảnh một mất một còn như thế này. Tóm lại là xin chia buồn với Myanmar. Chủ tịch lẫn huấn luyện viên của họ đã tuyên bố như vậy thì có nghĩa là họ có lý do chắc chắn để thắng. Đó là những chia sẻ của người hâm mộ. Từ lúc Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games thì họ đã đưa ra hàng loạt các quyết định có lợi cho họ. Từ việc là loại trừ những môn sở trường của Việt Nam, Thái Lan, rồi thêm những bộ môn mà chỉ có nước họ biết, cho đến là việc cố tình chơi xấu các đội khác trong các môn thể thao khiến cho người hâm mộ khu vực không có chút niềm tin nào. Chính vì vậy, dễ hiểu nhất là khi nghĩ tới Campuchia nhờ trọng tài hoặc một thế lực nào đó giúp họ đánh bại Myanmar. Chúng ta hãy cùng chờ đợi vào chiều nay. Trong khi đó, trận đấu còn lại, Indo đang là một đối thủ không thể ngăn cản. Quái vật Myanmar với tỷ số 5-0 cùng với đó là lối chơi mạnh mẽ. Indo ít nhiều cũng đã chứng minh sự vắng mặt của trung vệ Ekhan Bagot và tiền đạo Ronaldo không ảnh hưởng nhiều vì huấn luyện viên Inoda có đầy đủ lực lượng tốt nhất trong cuộc chiến với Timor-Leste. Trong khi đó, huấn luyện viên Basunte thì cũng đã khẳng định chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Indo. Indo khẳng định sức mạnh của mình khi mà chọc thủng lưới Myanmar lên tới 5 pha lập công của những cầu thủ khác nhau. Thực tế, thầy trò của vị huấn luyện viên Indra không gặp quá nhiều khó khăn khi mà đối thủ của họ đã chơi dưới sức, cũng như là chưa thể đánh giá đúng năng lực của Indo khi đội bóng này chưa bùng hết sức lực. Bên kia chiến tuyến, Timor-Leste đã tạo ra một thế trận không tưởng, thay cho vì huấn luyện viên Park Sung-tae đã có một sự lột xác. Chiến thắng 3-0 đã phản ánh đúng cơ hội trên sân. Đương nhiên cũng cần phải nói đây là một trận đấu mà Philippines đã mất người sớm. Sẽ là một trận đấu không dễ dàng với Indo, nhưng với những cầu thủ chất lượng và họ biết cách đánh bại Timor-Leste. Đó là tin tức về các trận đấu chiều ngày hôm nay mùng 7 tháng 5. Còn vào ngày mai, đội trận Việt Nam cũng sẽ giành vé vào bán kết. Như dự đoán một bảng đấu khó khăn sau khi kết quả bốc thăm bảng B. Ngoài trừ Singapore không cho thấy sức mạnh, còn Malaysia, Thái Lan đều đang khẳng định việc đặt mục tiêu giành huy chương vàng của SEA Games năm nay. Thái Lan vừa đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 kèm với lối chơi thuyết phục. Trong khi đó, Malaysia dù thất bại trong trận đấu thứ hai nhưng với những gì đội bóng này thể hiện, điều này chứng tỏ họ không hề đơn giản, thậm chí là đáng gờm. Giành vé vào bán kết, ít nhất Việt Nam sẽ phải vượt qua Malaysia và Thái Lan. Mục tiêu này cũng đã nói từ đầu là không hề dễ dàng. Dù có được những cá nhân tỏa sáng hay phần nào đó trong cách vận hành chiến thuật mới mẻ, nhưng Việt Nam vẫn chưa khiến cho người hâm mộ tin tưởng. Với hàng phòng ngự, chẳng hạn, dù thực chiến với các đối thủ mạnh ở Doha Cup hay là sở hữu trước thêm SEA Games, nhưng vẫn chưa tạo ra một sự an tâm quá lớn. Trận gặp Lào, các đối thủ gặp sự ép rất lớn trước Việt Nam và thế trận gặp Singapore thì rất dễ dàng cho hàng phòng ngự của ông Chuse lộ ra những khoảng trống trong khi đó, hàng công dù nổ súng đều trong hai bàn thắng vừa qua nhưng chưa tạo ra sự sắc nét và có quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ và cách triển khai tấn công đôi khi đã khiến cho chúng ta bị đọc vị. Mọi chuyện thì cần phải khác trong hai trận đấu tới nếu Việt Nam muốn chiến thắng và giành vé vào bán kết. Nhưng mong muốn này thật sự không hề đơn giản trong bối cảnh là ít con người tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể hy vọng trong hai trận đấu vừa qua, Việt Nam hay vị huấn luyện viên người Pháp